sư tánh cha văn thâm a vi thâm mà chẳng a cô cha yan tô cha tu sách cha đan đăng lập bố này ye parisa ya mất chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi,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 đám mưa lành tới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thì ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu đặng trí chi viện toàn nam mô bút tha ya nam mô tham ma ya nam mô sang kha ya dạ con xin kính thỉnh sư pháp thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ à. con xin dâng mách đến ngài để ngài thử mách rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay ạ à. con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp được an vui tấn hóa dạ con xin kính dâng mách đến thượng tọa pháp thanh ạ nam mô bổn thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh ca giá kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão chư hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng dạ chào tất cả quý tôn nữ quý phật tử hôm nay chúng ta học tiếp và trong tương ương bộ kinh phần à, tứ phẩm thứ hai và cái bài thứ sáu là người con gái và, dạ, dạ. cảm ơn cô Như quan bót bài và à, mời cô à, pháp nguồn lào cai quan hỷ đọc phần chánh kinh và sau đó sư sẽ giảng giải giải thích rộng hơn về cái ý nghĩa của câu thứ sáu này à, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui nắm mô tài giá dạ gia thứ ạ con xin phép được đọc phẩm tránh kinh ngày hôm nay ạ dạ. phẩm thứ hai ngày sáu người con gái một nhân duyên ở sao Vát Thí hai rồi vua Bá sen đã đi nước cô sa lá đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn và ngồi xuống một bên rồi một người đến rồi một người đi đến vua Bá Pasenadi nước cô sa lá và báo tin về bên tai vua Bá Pasenadi nước cô sa lá thưa đại vương hoàng hậu Malika đã sinh hạ được một người con gái khi được nói vậy vua Bá Pasenadi nước cô sa lá không được hoan hỉ rồi Thế Tôn sau khi biết vua Pase đã đến nước Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ấy nói lên bài kệ. Này nhân chủ đời, có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn so sánh với con trai, có trí tuệ, giới đức, khiến nhạc mẫu thán phục, rồi sinh được con trai là anh hùng quốc chủ. Người con trai như vậy của người vợ hiền đức thật xứng là đạo sư, giáo giới cho toàn quốc. Dạ, phần chánh kinh đã chấm dứt con xin được à, dân mất tên ngài để ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay ạ à. con xin dân mất tên ngài nam mô bụt thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh thầy giá thì dạ, cảm ơn cô như quang đã bớt bài cảm ơn cô à, pháp nguồn lào cai đã đọc phần chánh kinh bây giờ à, đến thời giảng giải chia sẻ Phật Pháp nhưng mà trước khi vào thời giảng giải thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh làm lễ tam bảo một cách tóm tắt nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô Passa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Nam Mô Bú Tha Giá Nam Mô Thầm Nam Mô Sằng Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo Phật bảo đấng vô lượng từ bi Trí tuệ viên mãn Ngài để diệt tận vô minh và phiền não Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh, thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo, pháp bảo phương lương dược, năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh, những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo, tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng Ngài là mô phật sanh đèn của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo kính cầu mong chư tôn đức pháp thể sang an chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc nam mô thầy á thì à, ở đây cái à, cái nguyên nhân à, này là do à, vua Basenadi Bà Tư Nặc à, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và muốn trò chuyện nhưng mà cái người à, cái người hầu à, đã đi đến để báo tin cho nhà vua hay là hoàng hậu Malika đã hạ sinh nhưng mà hạ sanh à, người con gái à, thì à, cái sắc mặt của vua quá sen nó đí không có không có được quan hỷ à, tại vì sao tại vì à, nhà vua đó là mong muốn có được à, người con trai để kế vị cái cái cái ngai vàng à, của hình nước cô sa lá nhưng mà hoàng hậu lại hạ sanh là người con gái à, cho nên à, biết được cái cái tâm ý à, của vua à, cho nên đức thế tôn đã nói lên cái câu kệ ngôn này à, tại vì à, quý vị biết rằng à, cái thời xa xưa đó thì à, vấn đề là à, sanh con trai là quan trọng à, à, do người con trai sẽ kế nghiệp à, của cha mẹ à, giữ gìn cái tài sản à, cái dòng tộc cho nên là, là thường thường là hồi đó là người ta mong muốn à, có có con trai à, chính vì vậy đó à, Đức Phật mới nói lên đó, cái à, cái người thiếu nữ đó cái người phụ nữ à, nếu mà cái người đó mà có cái cái trí tuệ có cái đức hạnh đó, thì cũng cũng làm cho nhiều người à, được à, thán phục cái cái cái người đó à, rồi nếu mà cái cái người à, cái người phụ nữ này đó mà sinh ra là những cái à, cái người mà có khả năng có trí tuệ ha, à, có thể à, à, là những cái người mà vị tướng mà giỏi giang à, để gìn giữ đất nước hay là hoặc là những cái cái người mà nối ngôi à, quốc chủ là những cái vị vua à, nối ngôi để gìn giữ cái đất nước hay là những cái à, những cái vị mà hiền thiện ha những cái vị hiền thiện là để làm lợi ích à, cho đất nước cho toàn dân thì cái điều đó cũng rất là rất là quý nha đó là cái cái ý nghĩa của cái câu mà Phật ngôn này thì ở đây ở đây chúng ta thấy rằng cái à, cái cái, à, cái truyền thống ở phương đông của chúng ta đó à, ở ấn độ cũng vậy mà ở trung quốc cũng vậy à, đa phần à, đa phần là thường thường là coi như là à, đặt nặng về vấn đề mà mà sinh con trai à, quý vị thấy rằng bây giờ là ngay cả hiện tại bây giờ cũng vậy nha. rồi à, nhờ có cái kỹ thuật à, có cái thị, kỹ thuật bây giờ người ta có thể người ta siêu âm siêu âm người ta biết trước là là là là, là, là con trai hay là con gái ha cho nên là cái khoa học kỹ thuật ngày nay nó áp áp dụng vô à, những cái phương pháp để sanh con trai nhiều hơn thành ra đó thành ra bây giờ đang báo động cái vấn nạn mà mà mà con trai thì nhiều nhưng mà à, những cái à, cái bào thai sanh là bé gái thì nó ít hơn à, cho nên là khoảng vài chục năm nữa thì cái tình trạng là là nam thì nhiều ha. mà nữ thì ít đó là nó sẽ gây ra cái xáo trộn tổn hại cho cho cái đời sống ở trong xã hội này nữa ha. thì chính vì cái cái vấn đề mà mà gọi là trọng nam khinh nữ ha. À, quý vị nói là nghe cái câu tục ngữ hồi xưa đó à, à, thập nam à, nhất nam nhất nam thì giết thủ mà thập nữ thì giết vô tức là giàu cho một người con trai thôi là cũng quý ha cũng như là có còn mà sanh ra mà 10 đứa con gái á, thì cũng như không tại sao tại vì khi mà tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi đó thì những cái người nữ sẽ theo chồng à, đi về bên nhà người ta ở à, phục vụ à, sự cho gia đình bên chồng à, chứ không có ở bên cái gia đình bên à, bên mình nữa ha. cho nên đó là là à, dù cho sinh ra một đứa con trai cũng kể như là có còn sinh ra 10 người con gái à, thì cũng như không ừ, là cái ý nghĩa nó vậy á nhưng mà đó chúng ta thấy rằng á, cái cái à, tư tưởng đó nó nó không có không có đúng à, à, có những cái người có những người con gái nhưng mà à, có trí tuệ thì sẽ làm lợi ích à, cho cho gia đình thì à, ở đây cái trường hợp của bà Quy Sắc Tha thì à, khi mà khi mà bà được gả về cái gia đình bên chồng á thì à, bên chồng của bà đó là cái à, theo cái cái à, cái giáo phái gọi là lõa thể à, đó cho nên đó là là một lần đó à, sau khi mà bà được giả về bên chồng rồi đó bữa đó ông cha chồng á ông mới nói là nói là ngày mai á chuẩn bị làm lễ à, chay tăng cúng dường đến các bậc a la hán ha thì bà ta rất là quan hỷ à, tại vì à, khi mà nghe nói mà cúng dường đến à, bậc a la hán thì bà nghĩ là những cái vị vị thánh nhân ở trong phật giáo không à nha tại bà là là cái à, người mà đã đắc tu là quần lúc mới có 7 tuổi mà cho nên à, khi mà nghe ông cha chồng ông nói vậy đó à mà ta rất là quan hỷ lo sắp xếp công việc đốc xuất những cái cái người tôi tớ à, làm để chuẩn bị các cái vật thực à, để ngày mai à, cúng dường đến à, đến à, chư thánh tăng a la hán nhưng mà đó đến ngày mai đến sáng hôm sau thì khi mà các cái vị đạo sĩ à, lõa thể đó, à, đi đến nhà thì à, cha chồng của bà mới kêu bà ra à, để mà đánh lễ à, các cái vị đạo sĩ lõ thể thì khi mà bà vừa bước ra bà thấy các cái vị đạo sĩ lõ thể này đó thì bà chạy vô cỡ vô liền bà không có đảnh lễ thì à, ông cha chồng ổng lấy làm xấu hổ trước các cái à, các cái vị đạo sĩ lõ thể này đó cho nên là sau khi mà những cái vị này được à, cúng dường xong đi về đó thì ông cha chồng bắt lỗi à ông bắt lỗi bà ta sao mà vô phép à, trước các bậc a lán mà không có chịu à, không có chịu à, đảnh lễ à, thì bà mới nhất quyết là không có không có chấp nhận các cái vị đó là a la hán à, cho nên cho nên là người cha chồng mới mời mời cái cái vị mà trưởng tộc đến á đến nhà để mà nói lên cái cái à, cái vấn đề mà bà ta thất kính là không có tôn trọng các cái bậc a la hán à, các cái vị đạo sĩ rõ rễ và sẽ trả bà ta về à, trả bà ta về bên à, bên gia đình nhưng mà nhờ cái cái biện luận à, cái trí tuệ của bà ta đó à, bà ta hỏi là bà ta phạm những cái tội lỗi gì mà bây giờ là trả về bên gia đình à, thì à, quý vị biết rằng á, một cái người người phụ nữ mà khi à, theo chồng rồi đó mà nếu mà bị bị bên gia đình bên chồng mà trả lại gia đình đó, thì bị dòng tộc rồi người khác người ta chê cười ha. cho nên là bà ta đã dùng cái cái trí tuệ và cái tài biện luận của mình à, trước à, gia đình bên chồng và những cái người mà trưởng tộc của dòng họ bên chồng á thì cuối cùng á, là những cái cái lập luận những cái cái biện bạch của bà ta là hoàn toàn đúng à, đúng chân lý cho nên là cuối cùng á cuối cùng là à, cái vị trưởng tộc và gia đình bên chồng phải phải chấp nhận là bà ta không có lỗi gì hết à, thì sau khi mà sau khi mà bà ta đã được chấp nhận thì bà ta mới xin với ông cha chồng là ngày mai á bà ta sẽ thỉnh Đức Phật và các vị thánh A La Hán đến để mà để mà làm phước cúng dường ha thì à, ông cha chồng hồi đó giờ là ổng theo cái cái cái bên cái phái à, đạo sĩ lõa thể mà ổng cũng chưa biết nghe nói nghe nói đức phật và chư chư tăng vậy thôi chứ cũng chưa biết thì ông ta cũng lấy làm lạ và thắc mắc cũng muốn diện kiến được được cái à, tôn nhang của đức thế tôn cho nên ông ta chấp nhận thì khi mà khi mà ông cha chồng mà à, đã đồng ý chấp nhận thì bà ta rất là quan hỷ bà ta đi đến tịnh xá rồi thánh đức phật và các vị thánh tăng a la hán ngày mai sẽ đến nhà bà để bà cúng dường vật thực thì cũng do cái nhân duyên đó, cũng do cái nhân duyên của ông cha chồng nó đến cho nên là à, hôm đó thì đức thế tôn đã đến à, rồi nhận sự cúng dường à, vật thực của gia đình bên chồng của bà quy sa kha sau đó thì đức thế tôn đã thuyết pháp và đã an trú cho ông cha chồng vào cái à, sơn đạo sơ quả à, thì kể từ đó đó ông ta rất là là quý mến và kính trọng à, cái người con dâu của mình à, là bà quy Wisaka nhờ nhờ có cái trí tuệ nhờ có cái hiểu biết mà bà ta đã dẫn dắt à, ông ta vào cái à, thánh hữu học cho nên là ông ta đã rất là kính trọng và quý mến từ đó thì thì bà ta đã lần hồi dẫn dắt tế độ à, gia đình bên chồng đi đúng theo cái con đường chánh pháp và đã à, cúng dường à, đến à, Đức Phật và chư Thánh Tăng cũng như cúng dường đến toàn thể chư Tăng à, thì quý vị biết rằng là trong cái thời kỳ đó, đó bà Visakha là một cái vị là đại tín nữ à, một cái người hậu trì tam bảo rất là rất là tốt đẹp à, rồi bà đã nhiều lần à, cúng dường à, xây dựng cái chùa Đông Phương Tự à, để cúng dường đến à, Đức Phật và chư tăng rồi trong nhiều cái cái cái, cái tích như là sắp tới đây đó là cái à, cái lễ mà dân y tắm mưa đến chư tăng đó, thì cũng bắt nguồn từ cái trí tuệ à, của bà quy sắc ha à, khởi nguồn là cái người mà đại tín nữ đầu tiên à, dân y tắm mưa đến cho cho chư tỳ kheo tăng cũng như bên tỳ kheo ni rồi cái lễ mà dân y ca thí ná thì cũng là bà quy sắc ha là cái người đại tín nữ là cái thí, thí chủ đầu tiên để tổ chức cái cuộc lễ dân y ca thí ná à, đến chư tăng à, thành ra quý vị thấy rằng đó cái người phụ nữ nếu mà có cái trí tuệ à, có cái con cái tâm mà chân chánh à, đi trên cái con đường chân chánh á, có đôi lúc nó rất là rất là quý trọng à, chứ không phải là là là, là chỉ có người nam không thì à, bên à, cận sự nam đó thì cũng có là ông cấp cô độc à, nhưng mà bên à, bên nữ thì à, có bà quy sa kha đó rồi sau này thì cũng ở bên à, hội chúng tỳ kheo ni à, cũng xuất hiện những cái vị tỳ kheo ni à, cũng rất là giỏi giang thì à, cái trường hợp mà cái bên tỳ kheo ni đó mà được đức phật à, ban tặng về cái cái cái tài mà thuyết pháp là tỳ kheo ni khê ma thì à, tỳ kheo ni khê ma này đó xuất thân là một cái người con gái của một cái ông bá hộ thì một bữa đó là bà ta đang đứng ở trên lầu á nhìn suốt à, nhìn suốt nghe cái ở ngoài đường á nó những có những cái tiếng ồn à, rần rần đó bà ta mới thắc mắc đi lên à, trên lầu à, nhìn qua thì thấy ở dưới đường đó là quan quân đang dẫn một cái tên trộm à, tên trộm này đã phạm tội cho nên bây giờ á, là là là dẫn cái tên trộm này để đi thì à, thi hành án tức là dẫn cái tên trộm này đi đến cái cái, cái vực sâu à, rồi xô xô tên trộm này xuống dưới đó thì à, gọi là cái vực sâu à, của những tên trộm á. nhưng mà cái à, cái nhân duyên cái nhân duyên ờ, giữa cái cô à, tiểu thơ này với, với, với cái, cái cái tên trộm này thì khi mà cô tiểu thơ nhìn thấy tên trộm á thì cái tâm cái tâm luyến ái nó sanh khởi à, do cái cái nhân cái nhân duyên từ quá khứ ha. bây giờ cái cái tâm luyến ái à, nó sanh khởi lên cho này cho nên là cô này mới chạy vô trong nhà khóc lóc kêu cha mình là bằng mọi giá đó phải làm sao cứu tên tên trộm này à, để đem về là làm chồng cô ta à vì vì thương con à, vì thương con có được có một đứa con gái mà à, thương quý dữ lắm nhưng mà nhưng mà bây giờ con, à, con gái nó muốn vậy rồi sao giờ thì cuối cùng á cô này khóc lóc quá ông cha cầm lòng được cho nên mới lấy một số à, tiền bạc đi đến cái để mua chuột à, mua chuột cái vị quan mà thi hành án đó ông quan mà giám sát cái cuộc cuộc cuộc cuộc, cuộc à, thi hành cái à, cái án cho tên trộm đó đem đến mua chuột à, quan quân thì thay vì dẫn cái tên trộm đi đến cái cái vực sâu đó là xôn dưới thì giờ thôi dẫn tới đó nhưng mà nhưng mà ăn ăn hối lộ rồi cho nên giờ ờ, thầy xô xuống thì bắt đầu à, lén để cho tên trộm núp ở đó để chờ tối mọi người không còn chú ý nữa thì sẽ à, à gia nhân của của của ông bá hộ sẽ dẫn về dẫn về cái à, nhà ông bá hộ thì à, sau đó thì à, tên trộm à, cũng làm lễ với à, kết hôn với cái cô tiểu thơ nhưng mà đó do cái nghiệp duyên cái tên trộm này nó, nó tham lam quá mức ha thì à, nghĩ rằng bây giờ à, gia đình à, à bên vợ giàu có rồi cái người à, cái cô tiểu thơ thì mang trang sức ờ, đẩy lên người thì tên này trong vài ba ngày mới khởi lên cái cái ý là bây giờ dụ dụ cái người vợ đó là cô tiểu thơ đó à, đi đến cái cái cái nơi mà thi giật sâu để mà giết những cái tên trộm mà xô xuống dưới giật đó đi xuống dưới cúng cúng bái rồi thừa dịp để giết à, giết cái, cái cô tiểu thơ này để đoạt cái, cái à, các cái đồ trang sức để làm cái cái tài sản ha thì à, cái cô tiểu thơ cũng vì cái tâm luyến ái mà thương thương quá rồi. cho nên là mê mờ không biết à, cô này cũng nghe lời tên trộm sắm sửa lễ vật để mà đi đến cái cái cái cái, à, cái chỗ đó để à, cúng bái thì khi mà đi lên tới chỗ rồi đó cô này đang bài biện đồ ra để chuẩn bị đồ để mình cúng cúng bái đó thì tên trộm này mới nói lên cái ý của mình là là ta chỉ muốn dụ nàng đi lên tới đây để mà ta giết nàng để mà ta lấy những cái đồ trang sức à, trên người của nàng thôi chứ sự thật ra không có cúng bái gì đó thì cô này mới lúc đó mới thức tỉnh à, chẳng qua là cái tên này vì muốn muốn cái tài sản này chứ không phải là vì thương mến với mình hết á cho nên là cô ta mới dùng cái trí tuệ của mình ha cô ta dùng những cái lời ngon ngọt rồi kia nọ dẫn dụ à, cho tên trộm đi đứng ngay cái cái cái cái vực sâu và bất ngờ cô ta lao đến xô cái tên tợ trộm này rớt xuống dưới dưới vực sâu luôn à. thì bây giờ bây giờ cái trở về nhà thì không được à, xấu hổ quá xấu hổ quá với cái cái cái, cái à, dòng tộc của mình rồi bị người đời ta chê trách à, cho nên là cô ta đã từ bỏ và đi theo cái cái à, giáo phái Bà La Môn à, rồi nhờ có trí tuệ đó nhờ có trí tuệ cô ta học hỏi à, biện luận cũng rất là giỏi à, nhưng mà tu tu theo cái cái cái khổ bình bình Bà La Môn khổ hạnh tức là thay vì à, thay vì mà mà cạo đầu bằng à, bằng dao ha thì cạo đầu bằng cái cái cái cái lá thốt nốt mà à cho nên mà quý vị biết rằng khi mà cạo bằng cái lá thốt nốt thì nó nó bén thiệt nhưng mà không phải là dễ cạo à cho nên nó đứt đứt nó để lại những cái vết sẹo, sẹo trên đầu tùm lum rồi đó rồi cô này thì cổ à, có có có có có cái tài biện luận lắm cho nên ờ, cổ mới đi đến những cái cái cái ờ, vùng này vùng khác để mà à, thi tài biện luận với với những cái người bà la môn ở cái vùng đất đó những cái người ở vùng đó thì một hôm á cái nhân duyên nó tới ngày à, xá lợi phất ngài đang ở cái cái cái làng đó thì cô ta mới đi đến à, thì à, cô ta mới bẻ một cái nhánh cây cậm ở cái gò đất trước trước cái cổng làng á thì à, ai mà nhổ ai mà nhổ cái cái nhánh cây đó, đó thì là cái người sẽ mà mà thi thi đấu biện luận với cô ta à, thì à, khi mà ngày à, sáng là phật ngày đi bác à, trở về cái ngôi làng đó ngài mới thấy ngài thấy thì ngài mới biểu cái cái cậu bé lại nhổ cái cây đó nhổ cái nhánh cây đó lên thì à, nàng ta mới thấy thắc mắc mới hỏi là ai đã nhổ cái nhánh cây thì mấy đứa bé trong làng mới nói là cái vị à, sa môn đó đó à, vị sa môn đó biểu à, biểu tôi à, nhổ cái nhánh cây đó thì nàng ta mới đi đến gặp ngài xá lợi phất ha thì với cái cái tâm à, tâm cống à, cao ngã mạng ha à, nàng ta thấy là nàng ta cũng tài giỏi à, thì bắt đầu mới biện luận với với ngài xá lợi phất à, nàng ta hỏi à, rất là nhiều rất là nhiều câu nhưng mà quý vị biết là cái à, ngài xá lợi phất trước kia cũng xuất thân từ bà la môn cho nên là ba bộ kinh vệ đà đó thì ngài đã đã thuộc lòng hết cho nên là trước những cái cái câu à, hỏi của nàng Khê Ma đó à, ngài đều trả lời được hết à, đến chừng ngài hỏi lại nàng ta một câu thôi thì nàng ta không trả lời được à thì lúc đó đó cái cái sự tôn kính à, nó mới khởi lên và ngài đã à, thuyết pháp thì bắt đầu ngài ta nàng ta thức tỉnh và đã à, xuất gia theo tăng đoàn tỳ kheo ni và sau này là trong những cái vị mà tỳ kheo ni có cái cái tài mà, mà thuyết pháp à, thì quý vị thấy rằng đó cái cái người nữ là cũng cũng có cũng có khả năng trí tuệ à, cũng làm được rất là rất là nhiều việc à, cũng đem đến những cái lợi ích cho cho gia đình không? À, chứ không phải chứ không phải là chỉ người phụ nữ chỉ biết là là quanh quẩn uh, trong gia đình chỉ biết là là à, nấu nướng rồi rồi dọn dẹp lo lắng à, cho con cái không ha? thì à, ngày nay thì quý vị thấy rằng đó xã hội cũng công nhận cái khả năng cái trí tuệ của người nữ à, bây giờ chúng ta thấy rằng à, à, người phụ nữ cũng đảm đương những cái chức vụ quan trọng ở à, trong xã hội chứ không phải là chỉ à, chỉ quanh quẩn à, ở à, à, à trong nhà không à thì à, quý vị thấy rằng à, những cái à, quý vị à, giờ quý vị cái ngân hàng thế giới gì đó ha? rồi cái bà mà à, chủ tịch nghị viện của châu Âu rồi đó ha bây giờ à, cũng à, xuất hiện cái, cái, cái người nữ rất là nhiều à bởi vì thấy rằng à, những cái nhà khoa học y học à thì cũng có công lao đóng góp cũng rất nhiều à, của hàng phụ nữ à, thì hôm đó sư à, nhớ làm thì trong cái việc mà tìm ra cái vaccine à, để chủng ngừa cái cái bệnh à, covid đây nè à, thì trong ba nhà bác học thì hôm đó cũng có một một cái cái nhà bác học đó là cái cái cái người nữ à, thành ra đó thành ra cái trí tuệ cái công sức của người phụ nữ à, cũng đã cống hiến à, để cho xã hội có được những cái điều kiện à, tốt đẹp chứ không phải là cái người phụ nữ chỉ là là cái cái cái người mà chỉ quán xuyến cái công việc ở trong gia đình không không thì quý vị biết rằng cái thiên chức của à, của người nữ là à, coi như là sanh con đẻ cái ha. nhưng mà cái công lao của cái người nữ đó, thì hồi xưa các cái cái cái, cái à, uh, truyền thống đạo đức của hồi trước đó, họ không có không có quý trọng cái cái công lao này mặc dù là cái vấn đề mà sanh nở đó nó rất là nguy hiểm gian nan à có đôi lúc là vì sanh một đứa con mà cái người mẹ phải à, hy sinh cái cái tính mạng của mình nữa đó cho nên là cho nên là trong cái xã hội đời sống ngày ngày nay đó thì không có vấn đề mà gọi là là trọng nam mà khinh nữ nữa không? bây giờ xã hội người ta cũng phải công nhận là cái công lao cái trí tuệ cái uh, đóng góp của của hàng phụ nữ à, cũng là quan trọng trong cái cái xã hội ngày ngày nay à, vì thấy rằng đó cái lịch sử lịch sử đất nước của mình cũng vậy à, cái câu tục ngữ nó nói là giặt đến nhà đàn bà cũng phải đánh ha thì à, à, trong cái hàng phụ nữ ở đất nước Việt Nam mình cũng có bà Trưng bà Triệu ha Bùi Thị Xuân à, là những hàng à, nữ tướng mà cũng đã à, sẵn sàng hy sinh à, không phải là chỉ chỉ có cái tài mà nội trợ không mà đã à, đánh đuổi ngoại xâm để chiến đấu để bảo vệ cái độc lập tự do à, cho dân tộc của chúng ta à, cho nên đó là là là, là, là người phụ nữ không phải là chỉ là cái người mà nội trợ không à, mà còn có thể đem cái công sức cái trí tuệ để đóng góp cho đất nước cho xã hội nữa à, thì rất là rất là nhiều những cái cái tấm gương à, hy sinh à, của người phụ nữ để à, đóng góp cho cho cho đất nước cho xã hội nhưng mà đó có những cái công việc à, người phụ nữ làm được à, ngược lại thì cũng có những cái công việc mà cái người nữ không thể làm được thì à, người nữ không có làm được những cái điều như là à, tu tập để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác à, à, hay là bậc à, chuyển chuyển linh thánh vương à, hoặc là à, đọc giác phật hay là hay là ma vương tại vì tại vì á, những cái này đó thì nó đòi hỏi một cái nghị lực à tạo trữ các cái pháp độ rất mạnh à mà cái cái cái tâm tánh của người nữ á, thì nó thường thường là là còn còn yếu mềm à do gì do cái cái tâm mà cái pháp quyết định cái pháp quyết định nó chưa mạnh mẽ và và cái cái sự à, cái tâm luyến ái à, cái tâm luyến ái nó còn mạnh ha cho nên á cho nên là là quý vị thấy rằng á khi mà bà cô Tommy đi đến à, sinh với Đức Thế Tôn để cho hàng phụ nữ xuất gia vào cái cái giáo pháp thì à, lúc đầu á, là Đức Thế Tôn không có không có chấp nhận à không có chấp nhận cho đến khi mà à, bà Gotami và tất cả à, các cái à, cung nữ ở trong uh, cung điện như là bà Gotami rồi à, bà Yu, Gia Du Đà La và tất cả cung nữ là xuống cấp đắp y đi bộ từ từ cái cái uh, kinh đô mà đi đến cái uh, cái tỉnh xá để cầu sinh với với Đức Phật cho hàng phụ nữ xuất gia nhưng mà đó à, Đức Phật đã từ chối à, cho đến khi có sự à, thỉnh cầu của của ngài Ananda à, thì Đức Phật mới chấp nhận cho cho người phụ nữ hàng phụ nữ xuất gia và thành lập tăng đoàn tỳ kheo ni thì à, ngài Ananda hỏi là lý do tại sao mà tao mà đức thế tôn á à, không có tế độ đến hàng phụ nữ thì đức thế tôn cũng nêu lên những cái lý do tại vì á cái tâm tánh của của người phụ nữ á, thì nó hay à, mềm yếu bởi cái cái cái cái cái sự luyến ái nó còn còn rất là mạnh à, à những cái gia đình nào mà nếu mà mà phụ nữ mà đông á thì thường hay thường hay xảy ra những cái cái tranh luận ha rồi à, rồi cái cái bọn mà trộm cướp đó nó hay tấn công vô những cái cái cái gia đình đó à rồi ngày Ananda đã hỏi Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn hàng phụ nữ có thể à, đạt đến cái quả vị à, giải thoát cao tột hay không thì đức thế tôn nói hàng phụ nữ cũng có thể cũng có thể à, đạt đến cái quả vị giải thoát à, thì do đó mà ngài Ananda đã khẩn cầu với Đức Thế Tôn cho cho hàng à, phụ nữ à, xuất gia để thành lập tăng đoàn tỳ kheo ni nhưng mà đó nhưng mà đức thế tôn đã ra cái tám cái điều hay là gọi là bát chánh pháp à. à nếu mà hàng phụ nữ chấp nhận tám cái cái cái điều mà bát chánh pháp này đó thì đức thế tôn sẽ chấp nhận cho người nữ à, xuất gia à, thì tám cái điều này để mà bên tăng đoàn tỳ kheo ni phải có sự cung kính à, tôn trọng đối với à, đối với à, tỳ kheo tăng à, đó thì quý vị thấy rằng đó à, cái gì mà nó dễ dàng đạt được đó thì thì người ta không có quý à, mà cái gì phải khó khăn mong cầu ha, mà đạt được thì nó nó mới quý ha chứ còn nếu mà cái gì mà dễ dàng quá người ta người ta xem thường ha. ví dụ như bây giờ á mà người ta đang đói khát thiệt à, mình đem đến mà mình cho người ta đó có nhiều khi người ta còn chê nữa à, người ta còn so sánh cái này cái nọ ha. mà khi mà người ta có cái lời xin xỏ thỉnh cầu à, đôi ba lần nhé mình mới cho đó thì người ta mới thấy cái đó cái đó là quý thì cũng vậy đó khi mà đức thế tôn mà tế độ cho cho cái hoàng tộc thích ca cũng vậy à, sau khi mà đức thế tôn đắc quả vị chánh đẳng chánh giác rồi đó thì vua đức vua tịnh phạn đó, muốn à, đức thế tôn trở về ca tỳ la vệ để mà à, thuyết pháp à, cho cho hoàng tộc thích ca nhưng mà ngài á, ngày xét thấy chưa đến lúc à, mãi cho đến đức vua tịnh phạn đã gửi đi tới cái đoàn sứ giả thứ bảy à, thứ bảy cái tâm của đức vua đó quá quá mong cầu quá mong muốn quá khát khao để mà mà nghe được giáo pháp Thấy không? thì khi mà cái tâm mà quá mong muốn quá khát khao như vậy đó nó mới nó mới làm cho cái cái cái sự mà cống cao ngã mạng của của của của cái dòng tộc sắc giá nó lắng dịu xuống à mà ý là vậy đó mà khi mà đức thế tôn trở về ca tỳ la vệ đó còn có nhiều vị à còn có nhiều vị tự coi mình là cái cái bậc trưởng thượng à, không có chào hỏi không có đảnh lễ đức thế tôn thành ra đức thế tôn phải dùng cái cái thần thông để mà giết phục à, hoàng tộc Sakya à, cho nên á cho nên là lúc đầu khi mà à, bà Cô Tommy à, xin với Đức Thế Tôn cho hàng phụ nữ xuất gia nếu mà Đức Thế Tôn mình chấp nhận tiền á thì sao? thì thấy cái sự xuất gia nó quá dễ dàng và nếu mà Đức Thế Tôn không có trí tuệ nhìn xa đó thì sau này nó sẽ có xảy ra cái sự bất hòa giữa hai bên tăng đoàn à, cho nên để ngăn ngừa để ngăn ngừa những cái à, sự bất hòa xảy ra sau này mà Đức Thế Tôn à, đợi đến lần thứ ba và có sự thỉnh cầu của ngài Ananda rồi Đức Phật đã à, buộc Bình à, Tỳ Kheo Ni phải có tám cái pháp à, để mà tôn kính đối với à, bên à, tỳ kheo tăng thì lúc đó đức thế tôn mới chấp nhận à, cho hàng phụ nữ à, xuất gia à, cho nên cho nên nó là với cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác à, ngài có cái lòng từ bi bao la rộng lớn đối với tất cả chúng sanh nhưng mà đó à, ngài phải chờ những cái thời điểm thích hợp à, để Ngài thuyết pháp, để tế độ cũng như chờ đến cái thời điểm thích hợp à, để làm những cái công việc thích hợp để cho hàng phụ nữ à, xuất gia thành lập tăng đoàn tỳ kheo ni rồi chờ thời điểm thích hợp để chế định các cái học giới à, cho tăng đoàn à, tỳ kheo tăng cũng như tỳ kheo ni không cho nên đó là không phải không phải là là là là, là đức thế tôn là không muốn tế độ à, phụ nữ nhưng mà đó vì để bảo vệ tăng đoàn không có những cái xảy ra những sự bất hòa trong cái à, sau này ha cho nên là đức thế tôn phải có những cái điều răng đe trước ha đó cho nên là thì à, khi mà à, hàng phụ nữ đã à, chấp nhận những cái lời dạy của đức phật cũng như những cái cái học giới mà đức thế tôn chế định à, thì tăng đoàn tỳ kheo ni đã được thành lập và à, đã đóng góp trong cái công cuộc hoằng pháp của Đức Phật ha. thì quý vị thấy rằng đó cái hàng tín nữ đó, đi chùa rất là đông nhưng mà đó, cái người mà có chánh kiến có chánh kiến để mà học hỏi để thực hành pháp á, thì nó nó rất là ít à, người ta cái tâm người ta đó cái nghe hàng phụ nữ thì nó rất là hời hợt à, à, đi à, đi chùa à, cầu xin à, cầu xin cho gia đình con được à, mạnh khỏe con cháu con ở thi đậu à, rồi à, à, toàn là cầu xin là nhiều Thấy không chứ còn mà chánh kiến để mà mà học pháp để mà thực hành giáo pháp thì nó rất, rất là ít cho nên á, phải công nhận rằng cái sự hộ của của của hàng phụ nữ nó rất là mạnh à nhưng mà đó nhưng mà góp công để mà củng cố gìn giữ giáo pháp thì nó là nó là hơi yếu phải không nhưng mà đó à, mỗi cái thì cái gì nó cũng có cái cái mặt mạnh mặt yếu của của mỗi chúng sanh à, cái tâm cái tâm mà rộng lượng bố thí à, à, thì hàng phụ nữ nhưng mà à, đóng góp và cái công sức à, gìn giữ giáo pháp à, thì của người nam mặc dù người nam á, đi chùa rất là ít à, trong chùa mà có được chừng năm bảy vị cận sự nam á, thì cái, cái cũng cũng hơi khá khá rồi à, chứ còn à, nhiều khi á, là trong một cái hội chúng là người nữ rất là nhiều mà kiếm một vài cặp sự nam thì nó nó rất là khó nhưng mà cái người nam á thì cái tâm tính người ta mạnh mẽ hơn à họ rất là khó rất là khó tin nhưng mà khi mà họ có được cái niềm tin rồi đó thì nó rất là mạnh mẽ à cho nên á cho nên là cái à, à, phụ nữ khi mà thực hành giáo pháp à, nó có những cái sự trở ngại à, đó, cho nên từ đó đó mà có những cái công việc mà đòi hỏi à, cái người nam à, người nữ không thể không thể làm được chứ không phải là chứ không phải là đức à, thế tôn à, không có à, không có chấp nhận à, cái sự xuất gia của người nữ ha. thì quý vị thấy rằng nó khi mà à, đạt đến cái quả vị mà giải thoát thì như nhau à, cái việc mà sự mà diệt trừ phiền não đào bứng tận gốc rễ các phiền não để đạt đến niết bàn thì nó như nhau à, nhưng mà đó cái à, thực hành thực hành các pháp độ thì cái người nữ á, thực hành nó nó chậm và yếu hơn cái cái nỗ lực cái sự tinh tấn tại vì người nam á, thì cái quyết định độ và cái pháp tinh tấn thì nó nó nó sẽ mạnh hơn còn cái tâm tánh của người nữ thì do à, còn cái cái phiền não nhiều à cho nên là còn cái tâm luyến ái rồi à, cái quyết định nó còn non yếu nó dễ bị lùi sụp à, trước những cái cái, cái cám dỗ của cái tâm luyến ái à, cho nên đó là là cần người nữ mà muốn tu tập thì phải có cái sự nỗ lực thật là mạnh mẽ nha cho nên đó là là chúng ta phải thấy rằng đó à, cái cái à, những cái tư tưởng mà à, trọng nam khinh nữ à, đến cái thời điểm hiện tại này trong cái xã hội này nó nó đã là lạc hậu rồi ha trong các tôn giáo cũng như là à, các cái à, ngành nghề à, trong cái xã hội này à, bây giờ thì người ta đã thấy rằng cái cái sự đóng góp công sức của hàng phụ nữ à, nó cũng rất là à, rất là đáng trân trân trọng à, thì à, trong hàng tứ chúng à, trong Phật giáo thì cái à, người cận sự nữ cũng như là cái à, sự đóng góp của tăng đoàn tỳ kheo ni đã góp phần giữ vững à, giữ vững phát triển cái Phật giáo cũng như là à, góp phần để à, hộ trì tam bảo hộ pháp hộ tăng à, nó cũng rất là tốt đẹp để gìn giữ cái ngôi nhà chánh pháp được à, vững bền à, được cái giáo pháp sẽ trường tồn và cho đến 5.000 năm à, thì à, qua cái à, bài cái câu Phật ngôn ngày hôm nay à, cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều à, thì giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức à, pháp thể căn an à, chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử à, nhiều sức khỏe an vui à, cầu mong chư thiên xung quanh nơi đây cũng như xung quanh gia các chùa à, quan hỷ với phước báo này và cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau à, thiên tai dịch quả cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc à, cầu mong tất cả à, quý vị có được những cái hiểu biết những cái trí tuệ nỗ lực à, nhất là à, các cái hàng cận sự nữ à, chúng ta phải thực hành à, các cái pháp độ à, nhất là cái quyết định độ trong cái đời sống của mình á, à, cho thật mạnh mẽ à, khi mà những cái cái tác ý nào mà thiện pháp nó sanh khởi mình phải làm thật nhanh à, rồi có sự nỗ lực tinh tấn và làm cho những cái tâm luyến ái à, về cái à, thân bằng quyến thuộc nhá như là quyến luyến ái về chồng con à, luyến ái về gia đình rồi kia nọ cha mẹ này kia rồi á là chúng ta phải à, có cái tâm à, thành giáo pháp hướng về giáo pháp một cách chân chánh à, xứng đáng là những cái người à, cận sự nữ à, hậu pháp hậu tăng là những người góp phần để củng cố gìn giữ cho cái ngôi nhà giáo pháp được vững mạnh à, chúc cho tất cả quý vị luôn luôn an vui dạ. bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ về cái đề tài bài học ngày hôm nay nam một bút thầy á sa thứ sa thứ chúng con xin kính tri ân thượng tọa pháp thanh đã bí thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay dạ. à, bây giờ con xin kính thỉnh ngài nghỉ ngơi uống nước à, kính mời đạo tràng à, bàn tay để mà thảo luận bài học ngày hôm nay ạ dạ, con xin phép được uh, dâng mic xuống đến đạo tràng kính bạch ngài đang ờ, trong ờ, lúc chờ đợi bàn tay của ờ, các tạo hữu thì con xin phép ừ, có được một câu hỏi này mong ngài chia sẻ cho con ạ à, như là người phụ nữ ở trong mọi thời đại thưa thưa sư thì đều đều bị thiệt thòi bởi vì là à, họ là phái yếu đó. cho nên là khi mà những người mà thông minh hay là có tài giỏi thì lại đôi khi cuộc sống ở trong gia đình đó thì lại rất là bị à, bị à, không bị bất lực ấy, thưa thưa sư dù là tài giỏi ở ngoài nhưng mà uh, làm ra tiền này kia nhưng mà về nhà thì đôi khi thì vẫn phải chịu sự uh, khó chịu của người chồng hay là của bên gia đình ấy, thưa sư nhưng mà đấy là những người người ta còn tài giỏi còn những cái người mà người ta cũng lành hiền ấy không biết làm ăn gì mấy thì uh, còn đủ cái sự đắng cay á con nghĩ là như kiểu ngày xưa thì những cái vị uh, uh, như là bà Wisakha hay là uh, những cái người phụ nữ đó thì cũng là những người uh, đã có phước và đã tạo tích ba la mật rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi khi đó thì các bà cũng vừa là có quyền lực vừa có tiền có tài sản và cũng lại cũng đủ duyên để mà uh, chia sẻ và nói chỉ đạo được người khác như vậy thì thì rất là rất là có phước nhưng mà thời bây giờ thì con cũng thấy rất là nhiều người phụ nữ cũng tài giỏi à, cũng rất là cũng cũng tài giỏi mà cũng rất là hạnh phúc nhưng mà cũng có những người tài giỏi nhưng cũng không được hạnh phúc mà người phụ nữ thì bao giờ cũng vẫn con vẫn thấy bị chịu đựng rồi thì nhịn rất là nhiều luôn thì ờ, con xin được ờ, phép hỏi là có phải là khi mà mình mình sinh ra là phụ nữ đã là kém phước hơn là người nam không thưa bạch sư à, con xin được hỏi như vậy dạ, con xin phép nam mô bố thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh ca giá thì à, nếu mà xét về cái à, về cái à, cái nghiệp báo của chúng sanh đó, thì à, cái người nữ á, thường là kém phước hơn người nam à thì à, khi mà muốn mà trở thành một người nam á, thì nó rất là khó Đấy không? là cái ờ, muốn trở thành ờ, một người nam á, thì cái người này phải gìn giữ bát quan trai giới được trọn vẹn trong sạch Đấy sao? phải làm cho cái cái cái cái à, tâm tánh của mình á, nó mạnh mẽ lên à, tránh xa những cái mà à, trang điểm rồi này kia nọ đó ha. rồi thực hành các cái cái quyết định à, cái những cái tác ý của mình đó, nó cần phải mạnh mẽ tinh tấn hơn nữa à, thì thì trong nhiều một cái người phụ nữ mà muốn trở thành một người nam đó, thì phải phải thực hành à, trong một cái thời gian à, cũng lâu dài ha còn mà từ người nam đó mà trở thành người nữ đó, rất là dễ à, những người mà phạm tội tài dâm à, phạm tội tài dâm à, nhiều đó thì dễ dàng từ người nam sẽ trở thành người nữ à, do đó mà do đó mà như hồi nãy xin nói là cái người nữ là cái cái tâm cái tâm ái dục cái tâm luyến ái nó còn mạnh hơn là vậy và cái cái cái sự quyết định sự quyết định độ của mình á, nó non yếu là do do cái cái cái cái cái à, nguồn gốc của khổ đau này vô minh và ái dục à mà khi mà mà vô minh và ái dục nó còn mạnh mẽ đó, thì nó nói sao nó bị lấn át cái cái trí tuệ à, cho nên cái quyết định của mình nó nó còn non yếu là vậy á rồi người phụ nữ mà khi mà hành đạo á, nó cũng khó khăn hơn à, khó khăn hơn người nam ha. nó có nhiều điều kiện à, mà nó cản trở à, không có được mạnh mẽ như là người nam đó cho nên á, là quý vị thấy rằng à, như nãy sư nói thì những cái truyền thống à, của đông phương đó à, thời xa xưa đó đến ngày nay cũng vậy à, nếu mà những cái người nào mà cái tư tưởng mà còn còn thủ cụ nha, thì họ vẫn còn coi coi nhẹ cái cái à, sự đóng góp à, của của người phụ nữ à họ coi người phụ nữ chỉ có là cái tài mà nội trợ thôi à, sinh con đẻ cái rồi là cơm nước rồi à, dọn dẹp nhà cửa thôi à, đó rồi chưa kể là có những lúc là những cái gia đình mà coi như là người chồng là gia trưởng à, rồi bạo hành bạo hành à, ở trong gia đình nữa đó. thành ra thành ra là những cái tư tưởng này đấy gì chứ nó cũng còn còn ăn sâu ở trong cái xã hội à, cho nên quý vị thấy rằng à, à, lâu lâu mà cứ cứ có những cái cuộc à, à, tuyên truyền để mà vấn đề mà tôn trọng à, bình đẳng à, của người phụ nữ rồi à, à, à, coi như là coi như là chống cái cái cái bạo hành ở ở trong gia đình à hồi xưa là một cái tư tưởng mà à, hồi xưa là cái là phu sướng thì phụ tùy à, à, à, à cái gì đó à, sức giá thì tòng phu à, phu tử thì tòng tử à, hả mà cái cái người chồng ra lệnh đó là người vợ phải phải làm theo không có được cãi à, mà xuất giá rồi đó thì phải suốt cuộc đời là phải lệ thuộc vào cái người chồng à, cho đến cái khi mà người chồng mà chết rồi đó thì thường thường là khi mà người chồng chết á, thì cái cái cái người con trai cả đó, sẽ à, thay quyền à, thay quyền để mà à, nắm quyền ở trong gia đình cho nên á, là chồng mà chết rồi đó thì cũng phải nghe lời của của con trai cái người mà đứng ra để mà quán xuyến cái gia đình nó khổ vậy đó à, à thì bây giờ á, cái tư tưởng bây giờ nó nó thoáng hơn à, nhưng mà những cái người mà họ còn bảo thủ họ cũng còn à, coi khinh cái cái cái cái người nữ à, đó mà ở đây á, thì cái về cái cũng có đứng về cái góc độ chuyên nghiệp đó, thì nó cũng có nữa ha cho nên đó là cho nên là cái người phụ nữ thì trong cái đời sống chịu thiệt thòi à, khổ đau nhiều hơn à, đó, cho nên đó là, là chúng ta à, muốn vượt qua những cái khổ đau này á, thì mình phải ráng cố gắng nỗ lực tu tập à, mình ráng à, chống à, dung bồi cái trí tuệ à, ráng học Phật pháp rồi có một cái niềm tin vững chắc à, tức là mình phải giữ gìn cái bát quan trai giới ha, bát quan trai giới à, rồi ráng nỗ lực à, dung bồi các cái pháp độ quyết định độ à, tinh tấn à, trí tuệ à, thì quý vị cũng sẽ sẽ đạt được nhà những cái pháp an vui tuyệt đối à, thành ra đó thành ra đó chúng ta đừng có đừng có gì những cái cản trở ở trên cái con đường của mình mà mình chán nản rồi mình bỏ dở cái đường đi nó không quan trọng mà cái mục đích nó mới là quan trọng quý vị thấy nước không à nước nó rất là mềm mại quyển chuyển ha nước nó chảy nhưng mà bây giờ cái cái cái cái cái cái, à, cái dòng suối nó đang chảy nhưng mà bây giờ á nó mắc cái à, cái tảng đá ha thì sao bây giờ á nó len lỏi len lỏi len lỏi để mà nó nó vượt qua ha rồi rồi nó cũng đi đến đích à đi đến những cái sông lớn rồi cũng sẽ ra biển cả không chứ không phải vì vì cái cái cái tảng đá nó chặn đứng rồi, rồi cái dòng nước nó không chảy được à nó len lỏi nó bằng mọi cách nó cũng len lỏi nó lách nó lách dần qua ha rồi nó cũng đi đến những cái dòng sông lớn rồi cũng ra được tới biển cả à, cho nên á, người nào thuận duyên à, thì ta đi nhanh chút à, ta suôn sẻ chút còn do cái phước duyên của mình á, nó chướng ngại à, nó trở lực đồ này kia nọ thì mình khó khăn hơn tại chút à, sư cũng gặp nhiều nhiều cái trường hợp đó nhiều cái trường hợp cũng rất là đáng thương rất là tội nghiệp à, có những người phụ nữ họ đi muốn đi chùa à, làm phước cúng dường mà gặp những cái cái ông chồng cái tâm tính họ bảo thủ không cho à, thậm chí mỗi lần người vợ mà lén lén đi chùa đó là về còn bị bị đánh đập nữa à, nhưng mà đó nhưng mà dần dần dần dần rồi những cái người phụ nữ nữ này nó cũng cảm quá cảm quá được người chồng chứ còn ít có ít có cái gia đình nào mà mà thuận thuận duyên thuận vợ thuận chồng cùng đi một hướng lắm ha nhưng mà cái đó là nó cũng do cái cái duyên nghiệp à cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh thì chúng ta phải cố gắng vượt qua à đó là những cái thử thách trên cái cái đường đi của mình mình cái thử thách về cái sự nhẫn nại à, tu tập của mình à, nếu mà nếu mà như tôi nói đó cái chuyện mà nó dễ dàng quá à, mong cầu ai cũng mong cầu ai cũng đạt được hết thì vấn đề nó rất là rất là dễ ôi trời ơi chuyện tu tập dễ quá à, nhưng mà nó nó có những cái chướng ngại à, chướng ngại đòi hỏi mình phải có sự nỗ lực để vượt qua à, thì khi mà mình đạt được đó mình mới mới thấy trân quý Đấy không quý vị thấy không những người mà họ à, leo lên những cái đỉnh núi đó, quý vị thấy là vượt qua những cái chướng ngại rất là nguy hiểm có thể mất tính mạng như chơi Đấy không? vì vậy mà khi mà họ đạt đến lên tới cái, cái đỉnh núi họ mới cảm thấy là tự hào à, tự hào là mình đã vượt qua tất cả những gờn thác những cái nguy hiểm trên trên đường đi thì cũng vậy đó. cái con đường mà tu tập để đạt đến cái cái sự giải thoát đạt đến niết bàn à, nó cũng đòi hỏi chúng ta rất nhiều mà có những cái gian nan chướng ngại ở trên bước đường đi của mình thì mỗi người á, mỗi chúng sanh tùy theo cái duyên nghiệp mỗi người có cái nghiệp riêng à, người thì gặp những cái chướng ngại như thế này à, nhưng người thì gặp những chướng ngại như thế khác à, chứ không phải ai cũng mà dễ dàng đạt được nhưng mà nếu à, chúng ta kiên trì à, chúng ta gìn giữ à, các cái giới luật à, bác quan trai giới rồi chúng ta à, nỗ lực học tập à, thực hành dung bồi trí tuệ phát triển cái à, cái trí tuệ của mình à, rồi thực hành các cái à, quyết định cho nó mạnh mẽ à, nỗ lực tinh tấn thì chúng ta cũng sẽ đạt đến trong cũng đạt đến những cái thánh đạo thánh quả đạt đến sự an vui tuyệt đối à, xin giải thích à, cái à, thắc mắc của pháp nguồn lào cai dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui nam mô bút ta giá dạ sa dạ, dạ, thú sa thú chúng con xin kính tri ân sư ạ dạ con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng dạ con xin dâng mắt đến đạo tràng dạ alo dạ con xin kính chào kính thỉnh lễ sư pháp thanh quý chư tăng và quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng dạ, cảm ơn cô pháp hồn lào cai cho biết tín hiệu tốt ạ dạ. con thì các con hỏi cho con chưa con chỉ nêu ra một vài ý kiến nó con suy nghĩ mình thắc cũng có một chút thắc mắc mà lúc con cũng không hiểu hỏi tại sao mà ngàn xưa mà đã có cái vấn đề gọi là trọng nam khinh nữ con cũng có một họ hỏi một số vài người là à, đưa ra ý kiến là tại vì cái bản chất của người nữ ờ, cái cái chấp nhiều rồi rồi dễ ngạo mạn nữa à, đôi khi một số gia đình đó, nếu mà người nam làm trụ cột chính trong gia đình đó, thì việc đó là bình thường nhưng mà khi một người nữ mà làm trụ cốt trong gia đình á gọi là người mà làm ra tiền thì rất ờ, dễ là rất là khó sống bởi vì tính ngạo mạn rồi sự dễ coi thường cái, cái tính coi thường người phụ nữ coi thường người chồng rất cao nên ra gia, gia đình nó dễ xào xáo yeah. Dạ. bởi vì cái như vậy nên đâm ra ừ, ngày xưa mà khi bà Gotami mà di mẫu của Phật đến sinh xuất gia thì chắc con nghĩ là cái ngài cũng một số người cũng nói là bởi vì ngài bà là di mẫu nên đâm ra khi xuất gia cũng dễ sinh đạo mạng mới mới đưa ra bắt kính pháp để nó uh, cho mới gia nhập vì sợ sau này là dựa cớ và người là di mẫu của Phật nên đâm ra dễ sư tin ngạo mạn coi thường chưa tăng vậy thì cái liệu đó có những quan điểm đó có phải là đúng không sư ạ dạ. cái yeah. Dạ function số mất yeah. nam mô bụt thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh thầy giá thì à, quý vị thấy rằng đó trong cái cái đời sống á, à, mình nói về cái cái thời kỳ mà à, cái thời kỳ tiền sử tức là khi mà là người mà còn cái à, ở ban sơ ha, ở trong hang trong hốc rồi này kia nọ đó à, thì à, khi mà à, cái những cái nghề gọi là đi săn bắn rồi này kia nọ đó ha thì phải phải là người nam thằng ông à, đàn ông đi săn bắn còn à, người phụ nữ à, chỉ à, à, đi hái lượm trái cây rồi này kia đó rồi nuôi con nuôi cái rồi thôi à, rồi cái bắt đầu các cái bộ tộc bắt đầu xâm lược à, tranh giành lấn chiếm thì, thì bắt đầu mới là những cái người đàn ông thì trở thành những cái người lính à, rồi những cái cái người mà có có quyền lực ở trong cái cái bộ tộc bộ lạc đó, bắt đầu đứng đầu và để cai quản để mà đánh nhau à, đánh nhau à, giành giật đất đai lấn chiếm rồi hả mà ai mà chiến thắng á à, cái người mà thắng á, thì bắt bên kia à, bắt bên kia làm nô lệ à, do đó, đó do đó khi đó là cái sức mạnh của người nam đó, nó được đề cao à, người nam á, đi lính rồi đánh trận rồi này kia nọ á. à, đó rồi từ đó mà cái tư tưởng á, cái tư tưởng người nam á, làm chủ cái đất nước cái vận mệnh xã hội à, cho nên bắt đầu mới đề cao là cái vấn đề mà mà phu sướng thì phụ tùy à, xuất gia thì tầm phu à, thì cái cái cái cái tư tưởng mà nó nó như vậy trong cái đúng theo cái trong cái thời kỳ đó thôi à đó. rồi nhưng mà vì cái cái này đó cái mầm mống nó nhiều đời nhiều kiếp nó ăn sâu ha cái cái cái vị thế của cái cái người phụ nữ đó nó phải phụ thuộc thì bây giờ quý vị thấy rằng đó, cái uh, những cái xã hội mà của hồi giáo đó à họ cấm người phụ nữ không có được tham gia nhiều cái cái công việc ở trong xã hội trong đời sống không? À, người phụ nữ phải toàn thân phải phủ kín hết chỉ chừa có hai con mắt thôi đó là không có được để cho người khác à, nhìn thấy cái cái thân thể à, kia okay rồi không có được tham gia những cái cuộc thi à, Olympic rồi cái nọ ha không được à, thậm chí là cái cái cho phép người phụ nữ mà học mà làm tài xế lái xe bây giờ mới được một số rất ít những cái đất nước mà hội giáo à, chấp chấp thuận thôi à, đó thành ra đó thành ra đó cái dài cái vai trò của cái người phụ nữ đó là nó bị lệ thuộc à, vào cái cái cái người nam người chồng rất là nhiều à đó nhưng mà đó những cái tư tưởng đó cần phải cần phải dẹp bỏ tại vì á cái cái ờ, quý vị thấy rằng đó những cái vị vua mà vĩ đại à, những cái thiên tài đóng góp cho cái xã hội à thì từ được sanh ra từ người phụ nữ Đúng không à, nếu mà cái người mẹ mà không có trí tuệ không có hiền đức ha thì không thể mà sinh ra những cái cái cái người con mà chỉ đại được không quý vị thấy là cái ông Edison á thì ông ta cũng có cái thời niên thiếu ông ta cũng có có cái trở ngại ông ta học hỏi rất là chậm không? nhưng mà nhờ cái cái trí tuệ của bà mẹ bà mẹ biết khi mà nhà trường á cô giáo thầy giáo đem ông ta trả về gia đình nói hôm nay nó học cũng được vô trường học dạy hoài nó không hiểu ha nhưng mà nhờ cái sự nỗ lực kiên trì của bà mẹ à đã dần dần dần dần giảng dạy cho ông ta à, tại vì tại vì cái, cái phước của mỗi chúng sanh nó khác nhau à có những người cái cái phước về cái phước trí đó, có cho nên á, là họ là mau mắt à, mau hiểu nhưng mà có những người đó cái phước nó kém nó chậm lục hơn ha, cái người mà mà độn căng á thì cái cái trí tuệ nó chậm lục ha. cho nên á ở ở trong trường á thì người ta không thể vì một hay học sinh cá biệt mà người ta người ta theo được nhưng mà nhờ cái tình thương à, nhờ cái tình thương nhờ cái đức hy sinh à, của bà mẹ mà quý vị thấy rằng sau này ông Edison là trở thành một cái nhà bác học mà trong cái xã hội ngày nay đó cái sự đóng góp những cái phát minh của ông ta rất rất là nhiều á rất là nhiều trong đời sống như là về điện về bóng đèn điện rồi đó Đấy không đó thành ra người ta nói sao à, cái sự thành công à, của một người nam đó, phải có sự nỗ lực hỗ trợ của một người nữ à, nếu mà nếu mà không có những bà mẹ à, những người vợ à, hy sinh thì không có những cái nhà bác học nha không có những cái à, con người mà hiền đức quý vị thấy rằng đó, khi mà bồ tát khi mà bồ tát bỏ cung vàng điện ngọc à, để đi xuất gia à, thì à, bà gia du đà la à, cũng đã từ bỏ khi mà hay tin bồ tát à, xuất gia rồi đó mặc dù là ở trong cung vàng điện ngọc nhưng mà bà, bà cũng từ bỏ tất cả những cái cái vật trang sức à, không có trang điểm đấy kia nọ rồi trong nhiều kiếp sống đó, trong chuyện mà tiền thân à, đức phật đó, trong nhiều kiếp sống bà ta đã đi theo bồ tát để hỗ trợ cho bồ tát thực hành tròn đủ các cái pháp độ đó cho nên á cho nên là luôn luôn là có những cái sự hy sinh à đóng góp công sức để có cái sự thành đạt Đấy không? cho nên á là là là chúng ta không có cực đoan phủ nhận cái cái sự đóng góp của của người phụ nữ à mà cái những cái tư tưởng những cái truyền thống thời xa xưa tại vì người ta còn à, chú tâm bị gì hồi đó đó chúng ta còn lệ thuộc vào thiên nhiên nhiều ha rồi cái à, cái công sức của cái người nam á thì nó mạnh mẽ hơn à, cho nên nó cái tư tưởng hồi đó nó bị che lắm à, không thấy cái cái sự đóng góp âm thầm à, của người phụ nữ đó hỗ trợ à, trong gia đình cũng như trong xã hội à, cho nên đó là bây giờ á, mình phải thấy được à, còn vấn đề mà à, mỗi gia đình thì nó có cái cái duyên nghiệp khác nhau à, do cái duyên nghiệp từ quá khứ á, có những gia đình á, cái người phụ nữ nắm quyền à, quý vị cũng thấy người ta cũng nói có nhiều nhiều cái gia đình mà người nam ông chồng phải sợ sợ vợ thấy không vợ đi làm rồi có địa vị rồi này kia nọ trong khi người chồng phải lệ thuộc không? rồi cũng có những gia đình thì người chồng là quyền quy à, thế này thế kia à, áp lực à, trong cái cái gia đình à, thậm chức thậm chí là phải bạo bạo hành nhưng mà cái người phụ nữ chỉ cam chịu thôi thành ra đó cái về cái góc độ mà nhân quả đó, thì tại hồi xưa đó là ông này á ông hiếp bà này à, cho nên bây giờ á, cái nghiệp quả trở lại thì bà này bác hiếp lại à, hồi xưa á, bà này bác hiếp ông này cho nên cái nghiệp quả ờ, tái tục trở lại để ông này ăn hiếp bà này à, xảy ra ở trong xã hội rất là nhiều à, thì đó là do cái cái duyên nghiệp chúng sanh à, thành ra nó có những cái cái cái à, à, màu sắc của trong cái xã hội nó là như vậy đó. thành ra chính vì những cái cái nghiệp duyên của chúng sanh à, rồi chúng ta thấy cái màu sắc của trong xã hội này nó giống như bức tranh vậy ha mỗi mỗi ta nói sao mỗi mỗi cây mỗi vẽ à, đèn nhà ai nấy sáng quán nhà ai nấy biết không thành ra đó thành ra đó là nó đứng về cái khía cạnh mà nghiệp báo của của của mỗi chúng sanh à, ở trong gia đình à, nhưng mà trên cái cái quan điểm mà trong xã hội thì chúng ta cần phải sửa đổi phải biết tôn trọng người phụ nữ phải biết cái sự đóng góp hy sinh à, của các bà mẹ cho con gái à, cho chồng con chẳng hạn ha chứ chúng ta không nên mà mà mà dùng cái à, những cái tư tưởng là phu sướng phụ tùy à, à, rồi là sức giá thì phải tòng phu à, thì bây giờ thì những cái tư tưởng đó nó lạc hậu rồi à, mà chúng ta phải à, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau à, khi mà người vợ mà có quyền thế đi chăng nữa đó thì cũng phải phải biết tôn trọng cái à, người chồng và khi người chồng đóng vai trò là cái người chủ nhân à, của gia đình à, đóng góp công sức à, đi làm lụng để mà mà lo cho vợ con nhưng mà cũng phải biết tôn trọng cái công sức của người vợ à, đã hỗ trợ à, cho mình trong cái việc à, quán xuyến ở trong gia đình cũng như là à, dạ, nuôi nấng à, dạy dỗ con cái thì như vậy thì sẽ à, một cái đời sống trong gia đình nó được an vui và xã hội sẽ được an ổn tiến bộ à, xin giải thích à, cái à, thắc mắc của à, hành pháp và chúc chú nhiều sức khỏe an vui nam mô bổn thầy giá Dạ, sao thứ sao thứ ạ, chúng con xin kính tri em sư ạ. Dạ con xin mời bàn tay của đạo tràng thảo luận về đề tài ngày hôm nay ạ. Dạ thưa sư cho con xin được à, à, à, hỏi một câu nãy như huynh hành pháp nói ban nãy là à, như con nghĩ thì cũng là tùy từng trường hợp thôi ạ. Như huynh nói rằng là phụ nữ thì thường hay ngã mạng rồi kia đi làm có tiền về thì coi chồng không ra gì này kia thì con thấy là uh, cũng tùy từng trường hợp thôi ạ bởi vì là cũng có những cái trường hợp là một người đàn ông đó, họ không làm ra tiền nhưng mà họ lại rất là ghen tị vợ à, ghen tị ở đây là như là người vợ người ta tài giỏi hơn đó, là không thích rồi. thì người ta ra ngoài người ta kiếm tiền hơn thì là cũng không thích thì về nhà tự nhiên cái sự mặc cảm đó, thưa sư thì là nó cứ trỗi lên ở cái người đàn ông đó là trời ơi à, họ nó đi làm ra tiền về nó coi thường mình này kia mà trong khi đó người vợ thì ta đâu có nghĩ gì về cái chuyện đấy đâu mà người ta cũng đi làm về cũng kiếm tiền tất nhiên là đi ra ngoài kiếm tiền thì áp lực công việc nó rất là mệt mỏi rồi thì uh, thì cũng phải hiểu và thông cảm nhưng về đến nơi mà người chồng mà uh, đã không làm ra tiền đã nói chung là hèn hạ đi không làm ra tiền lại còn rượu chè này kia thì mà vẫn còn uh, nói vợ rồi thì không muốn cho vợ hơn thì gia đình thì Ờ, cũng phải có một người làm ra tiền và một người không làm ra tiền chứ con cũng thấy ít lắm mới có cả hai người đều ra tiền thì là đôi khi người chồng làm nhiều tiền hơn người vợ hoặc là người vợ làm nhiều tiền hơn người chồng thì gia đình cũng nên cân bằng còn như với ngành pháp nói thì con nghĩ là cũng tùy trường từng trường hợp thôi ạ à, thưa sư thì à, trong cái bài học ngày hôm nay á, thì đức phật cũng động viên à, cái à, vị vua kia là à, à, người phụ nữ kể ra thì sinh con gái cũng rất là tốt đấy. người con gái mà à, có sự hiểu biết sự thông minh rồi thì có phước thì cũng mang lại được cho rất là nhiều lợi ích cho cho quê hương cho đất nước cho gia đình chứ không cứ gì là người con trai như vậy là đức phật cũng khuyên à, vị kia cũng đừng nên đừng nên bất mãn về cái chuyện là vợ sinh con gái á. Dạ, thì như con được biết là như um, ở nước mình thôi như là có những ờ, nữ anh hùng như là à, à, chị võ thị sáu này rồi thì à, hai bà trưng bà triệu này rồi thì cũng rất là nhiều uh, người nữ rất là anh hùng và giỏi mà làm mà à, cũng để cho đất nước được vẻ vang rồi thì cũng giúp ích được rất là nhiều à, trong trong trong trong chính trị hay là trong gia đình thì con thấy là ừ, mình không cũng không thể là nói được là, là phụ nữ là ngã mạn này kia rồi cái gì bởi vì là à, cái này là nó là cái trông trông cái trông thôi chứ thật ra thì à, mỗi hoàn cảnh riêng thì sẽ đều có những cái pháp riêng để mà mình làm sao cho cuộc sống nó cân bằng dạ con xin phép được uh, chia sẻ thêm như vậy còn uh, con xin được uh, dâng lách đến đạo tràng xin uh, bàn tay của đạo tràng giơ tay lên để thảo luận đề tài ngày hôm nay ạ dạ. Dạ, trong lúc ừ, chờ bàn tay của đạo tràng thì con xin được phép uh, xin hỏi uh, uh, ngài một việc ừ, này như là ngày xưa uh, người phụ nữ uh, xin đức phật ừ, đi xuất gia thì uh, ngài cũng cũng vẫn cho đi xuất gia nhưng mà uh, tại sao mà con thấy là à, đức Phật ra cái giới của tỳ kheo ni á, nhiều hơn là là của chư tăng à, dạ con xin phép ngài giải thích cho con thêm được cái phần này ạ con xin danh mic đến ngài ạ năm mùa buổi thầy ạ dạ nam mô tham ma giá nam mô sằng gà cái uh, sự chế định các cái điều học á à, quý vị nhớ rằng á à, khi mà đức thế tôn mà chế định một cái điều học nào thì do cái phát sanh lên do phát sanh lên cái cái người đó đã phạm phạm vào cái cái điều học đó à, cái cái cái tạng luật của của trong Phật giáo đó ở bên tỳ kheo tăng cũng như tỳ kheo ni Đức Phật không có áp đặt mà có sự việc xảy ra à có một vị đó đã phạm cái tội đó đó vậy ha rồi có cái sự chê trách của hàng cận sự nam các sự nữ ha ở trong tăng đoàn thì đức phật mới gọi cái cái cái vị đó đến đức phật hỏi có phải là à, ông đã phạm cái giới đó như vậy như vậy không ha và cái người này đã chấp nhận là đã đã có à, đã có xảy ra như thế như thế thì từ đó đức phật mới chế định các cái cái cái điều học à thì cái người mà quý vị nhớ rằng cái người mà phạm giới đầu tiên đó là chưa chưa có phạm mà nhưng mà cái chính vì cái người này là cái nguyên nhân mà để Đức Phật chế định cái điều học này kể từ đó ai mà ai mà vi phạm vô đó thì mới gọi là là phạm giới Thấy không? đó thành ra đó thành ra do bên cái à, tăng đoàn tỳ kheo ni có những vị nó phạm nhiều hơn thì đức phật mới chế định cái cái học giới bên tỳ kheo ni nó nhiều hơn chỉ có là cái tám cái bát kỉnh pháp đó hay là tám à, cái trọng pháp đó là vì đức phật muốn có sự an ổn cho tăng đoàn tỳ kheo ni cũng như tỳ kheo tăng do tâm tánh của những cái người phụ nữ đó cái tâm luyến ái à, cái tâm phiền não cống cao ngã mạng nó còn mạnh hơn à, cho nên đó là đức phật phải phải phòng đề phòng trước à, đề phòng trước à, còn những cái học giới sau này đó bên tỳ kheo ni thì nó nhiều hơn là do do gì do những cái phiền não của phụ nữ thì nó nhiều hơn cho nên phạm nhiều hơn chính vì điều đó mà đức phật phải chế định những cái điều học bên tỳ không ni nó hơn à, chứ đức phật không có quý vị nhớ rằng á, khi mà những cái nhà mà làm luật đó, họ nghiên cứu về cái tạng lực ở trong phật giáo đó họ còn tuyên bố là cái tạng lực của, trong Phật giáo à, khi mà được Đức Phật chế định nó rất công bằng và trọng vẳng à, à, những cái nhà làm luật á, người ta chưa phạm là mấy ông lo mấy ông chế à, đặt ra những cái cái cái cái luật pháp rồi còn ở trong Phật giáo chừng nào có sự xảy ra à, có vấn đề xảy ra à rồi đức phật mới từ đó mới chế định một cái cái học giới à, chứ đức phật không có không có áp đặt trước à, ngài xá lợi phất đã thỉnh đức phật à, là chế định các cái cái học giới các cái điều luật nhưng mà đức phật nói chưa đúng chưa đến thời kỳ à đó, cho nên đó là thì nhớ rằng cái thời kỳ đầu đó tiền giác thời đó khoảng khoảng 10 10 15 năm đầu á, là hàng thánh tăng à, rất là nhiều cho nên là chư thánh tăng là tự động gìn giữ tôn kính những cái học giới thành ra lúc đó là đức phật xét thấy chưa cần thiết chưa cần thiết phải chế định các cái điều học đến cái thời trung giác thời à trung giác thời thì bắt đầu á có nhiều à có nhiều chúng sanh xuất gia trong cái cái giáo pháp à, mà với mục đích à, với nhiều mục đích khác nhau cho nên bắt đầu xuất hiện à, xuất hiện những cái cái lỗi lầm làm cho hàng cận sự nam cận sự nữ à, hay là trong tăng đoàn à, chê trách à, thì có sự trình bạch đến đến đức phật đức phật mới gọi vị đó đến à, xác nhận là vị này đã phạm như vậy như vậy như vậy thì đức phật mới chế định một cái điều học chứ còn đức phật không có không có chế định áp đặt trước à, cho nên là là mặc dù những cái học giới bên tỳ kheo ni thì nó nhiều hơn bên tỳ kheo tăng nhưng mà do à, do nguyên nhân à, có những cái vị đã phạm à, rồi Đức Phật mới chế định cái điều học à, thì xin giải thích cái thắc mắc của của Phật Nguồn Ngọc ra và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui Nam Mô Bố Thầy Dạ, dạ vâng ạ, dạ, sa thú, sa thú con đã hiểu hiểu cái điều này rồi ạ. Vâng đó là do là <laughs> phạm giới nhiều thì là phải phải định đặt ra thêm giới để cho mọi người cùng giữ gìn tốt hơn ạ dạ thưa sư uh, như là cái bà mà mà bị uh, bị bị cái tên ăn trộm á như, như là là người chồng á thưa sư uh, người chồng lại là người tên ăn trộm á thì khi mà biết là người đó như vậy mà cái cô này lại vẫn cứ đem lòng yêu thương ấy. rồi rồi gây ra những cái oan trái như vậy mà cô đấy uh, ờ, du người chồng xuống vực như vậy mà sau đó lại ờ, vẫn đắc được đạo quả thì như vậy thì thì cái cái tội uh, giết người đó thưa sư thì thì nó nó có bị uh, cho ra quả như thế nào mà lại vẫn vẫn đắc đạo được như vậy ạ? dạ con xin hỏi ừ, xin sư chia sẻ thêm cho con về cái phần này nữa con xin phép nam mô bụt thầy á nam mô tham giá nam mô sằng thầy giá về cái à, đứng về cái à, góc độ mà nghiệp quả thì à, cái đời sống hiện tại này chúng ta gặp nhau gặp nhau để mà mà trả trả nghiệp nhau phải không à tại sao mà cái cô tiểu thơ đó, đó à cổ lại có cái cái tâm mà luyến ái mãnh liệt đối với cái cái cái cái, cái tên tên trộm này à, tại cái trong nhiều đời nhiều kiếp hai người này đã đã từng là vợ chồng nhau rồi à, cho nên khi mà khi mà những cái cái lậu hoặc à cái lậu hoặc cái luyến ái à cái gốc của nó đó nó nó nó nó, nó nằm im ở đó à, giống như những cái hạt giống đó, nó nằm im đó chưa có đến cái thời tiết điều kiện đủ để nó nó, nó phát triển nó nảy mầm à, à, do cái cái cái cái tầm luyến ái đó, đó đến lúc mà khi mà nó gặp cái cái cảnh phù hợp gặp cái đối tượng phù hợp thì cái cái luyến ái cái cái dục lậu này đó nó phát triển một cách mạnh mẽ à, giống như cái hạt giống người ta đã gieo rồi nó bị lấp ở dưới đất nhưng mà có một cái cơn mưa đầu mùa ha độ ẩm đầy đủ thì cái hạt giống nó sẽ nảy mầm phát triển à, rồi sao rồi cái nghiệp quá khứ đó à cái nghiệp quá khứ thì cái cái cái tên trộm này đó cũng đã từng là chồng của của cái, cái cô tiểu thơ này à, tại sao cái tên trộm này cũng đã từng giết cái cô tiểu thơ này ví dụ như nó có vấn đề gì đó đó ha tên trộm này cũng từng đã giết cái cô tiểu thơ này đi à thì bây giờ đó cái đời sống hiện tại này đó cái tên trộm này phải trả nghiệp bị cô tiểu thơ này xô cũng giật chết à nhưng về cái các cái pháp độ đó các cái thiện pháp á, cô này á, đã tạo trữ mạnh mẽ đầy đủ rồi cho nên á, cái quả giết cái tên trộm này nó theo không kịp à thấy không đó không phải trường hợp của cái tiền kheo ni khê ma này không mà quý vị nhớ là cái tên cướp ăn Angoli má lá đó giết người còn hơn cái cô này nữa tới 999 người nhưng mà sau khi mà từ bỏ rồi theo lời dạy của Phật trở thành cái vị tỳ kheo à, vị Anguli má lá này đó đã nỗ lực tinh tấn tu tập à, và ngài cũng đắc quả vị a la hán thấy không thành ra đó mình phải hiểu là cái cái quả gọi là quả dị thục tại vì khi mà cái nhân gieo cái nhân gieo nó phải có thời gian nó mới trổ à nhưng mà đó không phải mà tự nhiên mà nó xảy ra do trong cái dòng luân hồi không co co cái quan cái gặp nhau để trả trước kia đó cái bị này đó cũng đã từng bị những cái người kia nhiều đời nhiều kiếp sát hại à, cho nên bây giờ đó quay ngược trở lại đó cái vị này sát hại lại những cái người đó à quan quan tương báo mà ha đó cho nên á là chúng ta khi mà hiểu biết Phật pháp thì sao chẳng qua là mình gặp nhau do cái gì do cái quan trái hoặc là do luyến ái ha nếu mà đứng về cái góc độ mà gia đình thì do do cái tầm luyến ái à, tại nhiều đời nhiều kiếp cũng là vợ là chồng với nhau à, cái luyến ái nó còn còn à, đeo níu à, cho nên bây giờ phải gặp nhau à, nhưng mà gặp nhau á, thì nó có cái quan trái nữa cho nên người này trả nợ cho người này à, vậy thôi Đấy không đó từ chồng vợ cha con anh chị em cho đến những cái đối tượng mà gặp nhau ở ngoài xã hội Đấy không đó thì sao gặp nhau để trả nợ không à chứ không có gì hết nhưng mà đứng trên cái cái tục đế à, đứng trên cái đế thì chồng vợ cha con anh chị em ha chứ còn nếu mà mình nhìn qua cái cái cái à, về Phật pháp thì chỉ có hai cái một là luyến ái hai là quan trái à, gặp nhau để mà trả nợ nhau mà thôi à, đó từ đó để mà chúng ta thấy rằng đó chúng ta phải cố gắng à, nỗ lực học tìm hiểu Phật pháp để mà chúng ta thoát ra thoát ra những cái mê lầm tà kiến thoát ra những cái chế định những cái tục đế đó. thành ra muốn thấy được muốn thấy được chân đế chúng ta phải vượt qua gạt bỏ tất cả những cái chế định thuộc về thế gian à, vượt qua những cái tục đế thì chúng ta mới thấy được chân đế à, chứ còn nếu mà chúng ta vẫn còn bám níu chấp thủ vào cái tục đế ha chúng ta còn vô minh mê mờ làm sao mình thấy thấy được pháp làm sao mình thấy được cái cái chân đế để mà mình mình vượt ra mình giải thoát được đó thì nó là như vậy đó à cho nên á cho nên quý vị thấy rằng nhé các cái vị thánh nhân á, thấy những cái sự việc nó xảy ra trong cái cái đời sống hiện tại này nè các ngài không có nói là ai đúng ai sai đó ha? cái sự kiện mà cái ông cận sự nam á suốt đêm ông ở trong tịnh xá ông nghe pháp cái sợ hừng sáng ông ra cái ao sen ông rửa mặt thì có cái tên trộm nó chạy ngang qua nó giục cái bao đồ nó ăn trộm ngay trước mặt ổng ổng chưa kịp ấy thì người ta chạy tới người ta chạy tới người ta thấy cái bao đồ à, ở trước mặt ổng ta nói ổng là ăn trộm cái họ súng nhau họ đập ông này chết à thì à, người ta mới nói chứ trời ơi tội nghiệp cái anh này quá suốt đêm ảnh thọ bác quan trai giới anh ở trong tịnh xá ảnh nghe pháp mà bị ta du quan ta đánh chết à, nhưng mà đức phật á biết được cái căn cơ cái quan trái của của cái anh chàng này với những cái người kia rồi thì đức phật mới nói không có không có quan ức gì đó tại vì hồi xưa đó anh này là anh làm quan anh làm quan ảnh ức hiếp người ta ảnh thấy cái anh chàng này á anh chàng thanh niên này có cô vợ đẹp rồi cái anh âm mưu ảnh âm mưu ảnh giết cái anh chàng thanh niên này để đoạt vợ của người ta ha cho nên á lúc này cái thời hiện tại cái quả nó đến ha ảnh cũng du ảnh cũng bị du quan bị người ta đánh chết đó cho nên á là cái quan quan tương báo cho nên á là khi mà các bậc thánh nhân có cái cái ờ, cái các cái thần thông rồi đó các ngài đã hiểu biết được nhân quả à cái nhân đời trước đã gieo cho nên cái quả hiện tại nó mới sanh khởi ha cho nên đó là không ai đúng ai sai đó cái hiện tại này á thì thấy mấy cái người này mà đánh chết anh thanh niên này đó là mấy người đó sai ta không tội gì hết tự nhiên mà du bị du cáo ờ, đánh chết nhưng mà cái quả còn cái nhân á, phải truy ngược về về quá khứ anh này anh đã gieo cái cái chủng tử xấu cái nhân xấu cho nên bây giờ cái quả hiện tại nó trổ đó thành ra thành ra đó chúng ta phải hiểu biết nhìn trên cái góc độ của nghiệp báo để chúng ta thoát ra à hồi đó cái người vợ bị người chồng ăn hiếp đánh đập cho nên cái đời sống hiện tại này đó bây giờ người vợ làm quyền trở lại ăn hiếp lại anh chồng à, đánh đập à, mắng giết người chồng mà anh chồng không dám hó hé tại vì cái nhân cái nhân quá khứ đưa đến cái quả hiện tại nha. cho nên đó là khi mà chúng ta thấy chúng ta thấy ngao ngán cho cái đời sống xã hội này cái đời sống hiện tại này để vừa đủ để kinh tởm vừa đủ để ghê sợ vừa đủ để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để vượt thoát ra cái thế gian đầy rẫy những khổ đau thì à, xin giải thích à, cái thắc mắc của pháp nguồn lào cai và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui nam mô bút thầy giá dạ con kính tri ân sư đã giảng cho con cái câu hỏi vừa rồi ạ thật sự là con thấy nghe sư giảng con thấy thật là thật là buồn và à, thật là đáng sợ luôn những cái luân hồi rồi thì những cái sự gặp gỡ những cái mộng ước rồi thì lại tam tành nói chung là là không có trách được ai cái gì mà chỉ trách được là um, do vô minh nên cứ luân hồi mãi luân hồi mãi thưa sư dạ con kính tri ân sư rất là nhiều ạ dạ còn có 7 phút nữa thôi con xin được dâm mách đến đạo tràng để xem ai có câu hỏi gì không thì con xin dâm mách đến đạo tràng ạ thứ dạ còn kính à, thưa sư giờ đạo tràng cũng không thấy còn ai ra tay nữa mà còn có 5 phút nữa là hết giờ thì con à, kính à, xin sư cho con được tranh thủ hỏi thêm một câu nữa để cho đạo tràng cùng nghe ạ dạ vừa rồi thì ngài nói là mình là tu tập á, mà có sức mạnh về cái tu tập lãnh lực mạnh á, thì nó sẽ những cái ác nghiệp đó, nó sẽ không thể chạy theo à, kịp được à, thì um, thì khi đó ta sẽ có thể giải thoát được mọi cái sự khổ như vậy thì con kính mong sư chia sẻ thêm cho con một điều là mình sẽ tu tập như thế nào để mà uh, cho cuộc sống được như như những cái vị mà mình có niềm tin tuyệt đối như vậy để mà mình mình mình thoát được khỏi cái sự khổ này đã dạ, con xin dâng mách đến ngài mong ngài chia sẻ thêm cho con một chút ạ